đang ờ, xin chào bạn Sau đây đang ờ, xin giới thiệu các bạn ờ, dòng máy pen của Mỹ sản xuất các bạn này đang đang phân phối hai size size 6 nghìn và size 8 nghìn. đang đang review size 6 nghìn, hiệu của máy HT 100 máy này 7 có một vòng bi các bạn nhé đây thông số của máy đây. tỷ lệ truyền 5.6.1 à, sức chứa dây này độ bền của dây và trọng lượng của máy trọng lượng của máy là 600 g này vòng bi này Đây à. vòng bi là 7.1 à, đến này đang à, sẽ review qua phần máy các bạn cái một màu này các bạn nhé tay quay hôm à, thiết kế à, núm cầm tay quay rất đẹp các bạn à, bông à, tay quay cái này mình tháo ra mình đảo tay đây các bạn nhé pen HT100 tên máy vòng máy 6000 ờ, vòng bi ờ, kim loại đang tháo phần lô với các bạn xem hôm nay các bạn câu biển thì thôi rồi mới chụp khá là to các bạn phát âm thanh của nó đây, à, cái này chạm vào phần bánh răng này nó sẽ tạo ra âm thanh ở lô này có vòng bi đây các bạn nhé À, vòng bi đây ở ngay dưới lô này chạy lô này bằng vòng bi Đấy. đó là ok Và nghe tiếng kêu ấy đặc biệt đây là có đệm à, cao su này chống à, trượt cỏ dây cước này các bạn này Đấy, cái đệm của lô này kim loại máy 6.000 là 610 gram đây nhìn luôn trên thân máy dòng pen tay quay này à, lắp gen các bạn nhé không cần ốc ở đầu vì ở ờ, tay quay này nó tạo gen rồi các bạn quay ngược lại thôi đang sẽ lắp luôn vào các bạn xem các bạn quay cùng chiều với lúc mình thu cá nó sẽ lắp vào bạn sẽ quay một lúc nào nó sẽ lắp vào Đấy. bạn ngược lại bạn bạn ra à, các bạn nhìn này quay rất nhẹ nhàng tay cầm rất ôm Đấy, nắm à, núm quả máy rất ôm tay các bạn nhé cầm à, rất thoải mái dòng của máy à, mỹ khác cũng phải hầm hố đây là máy 6.000 các bạn đây. tên máy CFT Đấy, CFT 6000 đang sẽ Đấy, CFT 6000 à, tiếp đến Hải Đăng à, sẽ review nốt máy 8000 à, các bạn này, máy 8000 trong hộp à, có giấy tờ đây các bạn thiết kế của máy à, các bạn nếu bạn nào muốn bảo dưỡng thì các bạn dựa vào cái thiết kế này các bạn bảo dưỡng được này. à. thông số và giấy tờ sản xuất máy đặc biệt đây là có hai cái long đen để các bạn đệm lô thì ở cái đệm lô này thì người ta cũng nếu các bạn đệm dày lên thì cước nó sẽ bị thu lệch lệch về phía lô Đấy, lệch về phía máy về thân máy Đấy. bạn nhìn này, cộng thêm nó lên các bạn giảm đi nếu mà giảm nhiều quá Đấy, giảm nhiều quá nó sẽ lệch về phía ốc uh, lô Đấy. rất uh, rõ ràng thông số ờ, và hướng dẫn sử dụng cây long đen à, đây bạn đây hướng dẫn sử dụng long đen này sẵn long đen này nhá à, đang lắp nút à, cái máy này vào để các bạn và review các bạn tỷ lệ truyền đều giống nhau hết và vòng bi đều giống nhau hết các bạn quay rất nhẹ dòng bên của Mỹ sản xuất các bạn nhé